trong khu công nghiệp Thành Phương nha và hiện tại đang đứng đang đứng trên cái con đường mà khu công nghiệp đang làm Cái nhà thấy không trụ điện đã đắp hết rồi kìa Cái nhà thấy phía xa xa kìa phía xa xa kia là ở phía sau đó là khu công nghiệp Bicamex. ở phía xa xa phía sau của cái những cái tấm tấm tấm đá là tí số 2 và chúng ta sẽ đi vào khu công nghiệp Bicamex. nói chung là khu công nghiệp Bicamex và cái khu công nghiệp Thành Phương này rất là gần với nhau rồi đây chúng ta thấy chúng ta quay lại đây cái hướng này là hướng vừa tăng Hò này rồi đây chúng ta quay lại đây đó cái chúng ta thấy không thấy cống này cống đang được làm này đó cả nhà thấy không ạ cống đang được làm ạ rất rất rất rất là, là đẹp nha điện này rất đẹp có thời gian thì toàn sẽ à, đi bộ ra đây toàn review cho cả nhà tại toàn đang đỡ xe ngoài kia nên cũng không dám đi đi đi xa cả nhà đó. cũng không dám đi xa đó xe ở đó đỡ giấy tờ bốc phí đúng rồi đó nhưng mà toàn liều mạng toàn gọi là toàn về cho cái nhà một xíu chỗ này nhà thái đẹp không ạ cực đẹp đúng không đây là khu công nghiệp thành phương nha và đây là con đường trong khu công nghiệp này cống này cống cực bự cực kỳ bự luôn đèn đường điện nhé điện điện điện đã đã, đã trôn trôn hết vào luôn rồi à, cái nhà thấy không ạ xem thấy hay thì nhớ bấm một like chia sẻ một đăng ký kênh cho toàn nha toàn làm những video khác hay hơn nha cả nhà có thời gian thì toàn sẽ quay lại cái khu công nghiệp này toàn toàn về review cho cả nhà ai mua đất ở đây ai đã có đất ở đây rồi thì chúc mừng nha đưa vào sử dụng luôn á một năm hai năm là sử dụng được rồi không còn phải chờ giống như bkmax ở bên kia người ta bỏ cống luôn rồi kìa bên kia bên kia người ta bỏ cống luôn rồi nên toàn đi lại xíu chịu khó một xíu cũng được cả nhà chịu khó một xíu mà cả nhà nhìn thấy được cái à, khu công nghiệp và chỉ ngại là toàn bó xe ngoài kia đang đang nổ máy thôi không biết chuyện gì xảy ra thôi chứ còn nếu đi quay như thế này thì tôi cũng không ngại đâu đó cả nhà thấy không ạ rất đẹp đúng không các nhà rồi đây này đây là cống của, của, của tuyến đường này này tuyến đường này là tuyến đường trong khu công nghiệp nha khu công nghiệp thành phương hoặc là khu công nghiệp tầng tiếng 1 và tầng tiếng 2 đây cống là đặt như thế này rồi này các nhà thấy không ạ còn phóng to ra cho các nhà thấy luôn đó, cống đặt như thế này này rất bài bản đúng không rất đẹp và bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đi chúng ta sẽ đi ra ngoài nha ra ngoài chúng ta sẽ đi đi xe đi xe đi đi xe đó thì thắng là múc ở kia luôn cả nhà ai ai đầu tư ở đây thì toàn xin chúc mừng nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài này quá đẹp trong tương lai thì à, một năm một năm sau thì đã hình thành nha cả nhà tại vì khu công nghiệp thành phương này đang các nhà máy đang đang đang được ừ, dựng lên rồi các ừ, các các các vị trí gọi là kho cũng đang được làm luôn rồi cả nhà ở đây toàn thấy có một điều như thế này này khu công nghiệp thành phương người ta vừa làm à, cơ sở hạ tầng tức là vừa làm hệ thống đường hệ thống giao thông điện cống như thế này và người ta cũng vừa làm cách nhà sướng luôn cũng là vườn nhà sướng luôn nha cả nhà cho nên rất là nhanh và cái độ phú dân ở đây sẽ nhanh hơn so với đầu tư những cái tiếng khác tiếc cái là à, từ trước cái giờ toàn không có làm đất ở đây toàn chỉ nghe và toàn toàn đi tham khảo toàn không có làm đất ở đây nếu ai mà làm đất ở đây bây giờ ngon rồi ai mua đất ở đây bây giờ ngon rồi cực kỳ ngon luôn quá ngon luôn nha cả nhà đó đây là những cái tiếng mà trong khu công nghiệp đây đây là nằm trong khu công nghiệp luôn nha chứ không phải ở ngoài dày ở phía ngoài đồ gì đâu cho nên là đất mà trên con đường này không có đâu mà đất ở ngoài đường đường rìa á cái đường đường nhựa lúc nãy mà xe tông đậu thì có nha rồi toàn nói luôn toàn có một ừ, vỉ đất đã đi thành cái xe đấy đó đi thành xe đấy lên gần ở tiếng một còn có một ừ, dự án gọi là nho nhỏ mini của toàn 8 lô nó cũng nằm đối diện với khu công nghiệp Thành Phương mà cái đoạn đó là đoạn uh, gần tiếng một nha cả nhà đoạn đó thì khu công nghiệp Thành Phương chưa làm chuẩn bị cũng làm thôi à rồi đây chúng ta đi ra chúng ta đi ra đây cống này ở đây hết rồi chỗ này chỗ này nè cả nhà nhà nhìn thấy cũng cực kỳ đẹp luôn á ai ai đang à, xem video vừa khu nghiệp thành phương này mà cá đất ở đây chắc là vui lắm đây cống ở đây này đó qua kia cái con đường này này cả nhà con đường này này đường này thì à, nó sẽ đi ra à, đi thẳng hướng này này ra tăng hò nha xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha đó, bây giờ cả nhà thấy xe đó đó xe đó đi đấy toàn chạy một vòng xuống dưới kia xong toàn chạy lên cho cả nhà thấy đây này, hướng này là hướng Tân hò này đường này đường đường, đường DH Tân Hòa luôn á không làm này để toàn lên xe toàn chạy xuống cái đó một xíu nhưng toàn quay xe lại toàn chạy ra đây toàn đi về theo hướng này để toàn quay cho cả nhà cùng xem cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like cho sẻ đăng ký kênh cho toàn nha toàn sẽ ờ, đi ra chỗ mà dân tức là nhà đầu tư á, người ta đã vừa rồi á, người ta xây xây nhà xây cửa rồi người ta kinh doanh buôn bán rồi kinh doanh buôn bán được rồi nha cả nhà người ta làm trước rồi đây để còn quay lại với xe lại trong lát là toàn sẽ ra hướng này cửa lái xe vậy như thế này cũng là ờ, cũng khó khăn bất tiện nhưng mà không sao vì à, mục đích à, là cho cả nhà cùng xem cùng cập nhật về khu công nghiệp ở đó Đồng Phú tức là tất cả các khu công nghiệp tại Đồng Phú nha cũng như là những cái tuyến đường mà người ta đang, đang làm á cả nhà cùng xem đây đây đây cả nhà thấy này ở phía trước cống là áp đặt đầy đủ hết không nhìn thấy đã chưa đó. xung quanh đây là công nghiệp thành phương nha thế ra vừa ra hết cái đoạn cây cao su á à, vừa ra hết cái đoạn cây cao su á thì mới là hết công nghiệp thành phương cái này cả nhà thấy không cống còn đặt cái đây quá trời quá đất luôn đường này đây cũng là đường này đây cũng là đường này này sẽ có con đường ngang như thế này để thường thường quay cho cả nhà thấy nha rồi đây tiếp tục sẽ có con đường như thế này đó, tôi đang phóng to ra xíu đó các nhà thấy không ạ đây tiếp tục sẽ có con đường như thế này đó các nhà thấy không ạ quá đẹp đúng không có thời gian thôi sẽ lên review tiếp chỗ này điểm này trồng thấy đẹp quá rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà đông đông này rất là kinh doanh buôn bán được này thì chỗ này à, mình nhớ có thơ với em á bạn cường hay mình hay livestream mà bạn bạn bạn hay comment á là bạn có lô đất ở khu vực này này bạn nhà thấy mình mình quay ra thì có khi bạn thấy á thì bạn chỉ cho mình lô đất ấy mình chạy lên luôn khu vực này buôn bán này cả nhà nha mình vừa đi hết cái khu buôn bán này mình sẽ đi ra đây chỗ này là ngày trước không có dân đâu nhưng bây giờ này đây cái nhà thái này đó dân bờ này đã chờ buôn bán kinh doanh đó này muốn bờ hứa này có phi này có siêu xe luôn rồi kìa cái nhà thái không ạ đây rồi xuống chỗ này này có luôn này đó cái nhà thái không ạ rồi kinh doanh chập hóa này chỗ này kinh doanh được còn này thấy chưa lúc mà tầng mới xuống chỗ này chưa có đâu chưa có sầm chưa chưa có buôn bán nhiều như như thế này đâu đó cái nhà thấy không ạ mua bán bất đồng sáng này kia không rồi đó đây là hết này xuống cái kia là cầu này bây giờ thằng quay lại này nha xuống cái đây là cầu uh, cầu cầu cầu ở này cái cái cái cầu nhỏ nhỏ á cả nhà cầu sắt á và đường xe thăm đi ngang qua chỗ này này thắng cái chục xe máy đó là đường xe thăm đi ngang á bây giờ thằng quay xe lại nó sẽ đi vừa hướng bên kia thấy vậy thôi qua năm sau là thấy khác rồi quay xe nó hơi lâu nha cả nhà rồi bây giờ cả nhà đó thấy không nói chung là bắt đầu từ đây này từ khu vực này trở lên là khu nghiệp thành phương nha cho nên chúng ta mua mua mua bắt đầu từ cái chỗ mà người ta buôn bán trở về đây trở về phía sau á mua được nha đó các nhà thấy này con chim mông bán khá là đông này khá tâm độc nhìn nhìn là thích rồi đúng không còn còn à, cách đây à, một năm hai năm thì làm thì có được nhiều nhà như thế này làm có xây dựng nhà nhiều nhiều như thế này mở à, bún bò hớ rồi này kia coffee rửa xe đầy đủ chung anh em lên đây đóng đầu anh em lên đây đóng đầu nha cả nhà rồi cả nhà sẽ theo chân cầu nha đi ra ngoài kia nha đây là trên những cái đoạn đường mà hiện tại toàn toàn đang chạy xe đi ra đường uh, tp 41 nha và toàn đang đi trong cái khu vực là khu công nghiệp Thành Phương toàn đang ở trong khu công nghiệp Thành Phương nha đây là trong ranh giới của khu công nghiệp Thành Phương rất đẹp đúng không ạ đấy chúng ta đi thẳng lên con đường này này chúng ta không vẹo như chơi xe, xe kia mà chúng ta đi thắng à, vũ xe màu đỏ này này đó để thắng lần là qua tiếng 2 và tiếng 1 à, nha cả nhà rồi bây giờ chúng ta được việc phái đây ở chúng ta vừa phải thì chúng ta sẽ đi ra đường đời tơ hiện tại chúng ta đang đi trong khuôn viên của khu nghiệp thành phương khu vực này xe chạy cũng cũng nhiều á cái mật độ di chuyển xe á, rất là nhiều nhà thấy không ạ cái này bây giờ này cái nhà thái này nhà nhìn thấy hướng hướng hướng tây lên này đó nhà thái không ạ ở đây là đây là cái đường mà lúc nãy Tùng review á đầu video á nhà thấy không đó đây là cái đường mà Tùng review đầu đầu video này cái đường phía bên xa xa cái chỗ mà mà mà uh, mấy trụ điện nha các nhà cái đường đang làm á còn cái đường nhựa đây là hình thành rồi đó cả nhà thấy không ạ à? rất đẹp đúng không cả nhà ai đang có đất ở đây là very good rồi à, cả nhà thấy không đẹp không cả nhà quá đẹp luôn đúng không đây đây sẽ có một con đường ngang nữa này đây đây đây đây đây, đây cái nhà thế này bữa trước mình đứng đây mình review này mình vay trực tiếp này đó đây sẽ có một con đường ngang qua đây này con đường lúc nãy á ở đây là cũng là cái điểm tập kết mà mà, mà, mà người ta họ tập kết hàng hóa vào đây này mình nó mình nó nhầm <laughs> quay vì sáng quay video nhiều quá mình nó nhầm tập kết những cái, cái, cái, cái bê tông cũng như cống rồi đổ bê tông đổ những cái, cái cột cột như vậy cột cột cái đó là những cái đớ à, đẹp chưa cả nhà đây là con đường nha con đường phóng qua đây này đây này mình quay quay đâu cho cho cả nhà thấy đường phóng qua đây này đó đường phóng qua đó đây là đường này đường này cả nhà đó con đường mà lúc nãy mà mà à, gần giữa cái chỗ mà đông đông á người ta kinh doanh buôn bán à, bún bò hớ đâu á là nó chạy ra đây nè nó chạy ra đây nè cái toàn xuống xe ra xuống xe toàn quay ra quay chỗ này nha cái cả nhà này cả nhà thấy chỗ này là con đường này nha đó chỗ này con đường này nó sẽ cách qua đây này nó cắt ngang qua đây này nhà thấy không chỗ kho này đó chỗ này là không phân sự ờ, cống vào này rồi nó sẽ cắt qua đây thì qua đây này đây qua đây chỗ con đường này con đường này cả nhà thấy không ạ đây này con đường này là con đường mà lúc nãy mà nó gần với cái chỗ mà bán bún bò hớ rồi này kia đó người ta sẽ làm con đường ra đây này cống ở đây rồi này cả nhà nó cống đã đặt như thế này chỗ đây chưa trong chưa trong trụ điện thôi cống cống đã được đưa vào như thế này rồi nè cả nhà thấy không đẹp không ạ quá đẹp luôn hay đúng không cả nhà đó là công trình của ờ, khu công nghiệp Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 nha hay còn gọi là khu công nghiệp Thành Phương đó cả nhà thấy không ạ quá đẹp quá tuyệt vời đúng không đó cái chỗ xa xa kia là chỗ mà bún bò hớ lúc nãy á gần sát đó con đường nó làm ngang quá lắm đường phóng to lên xíu nữa cho cả nhà thấy đó phía xa xa đó cả nhà thấy không ạ rồi đây đó là con đường nha này chưa có làm trụ điện nha đó chưa có làm trụ điện rồi chúng ta đi ra đây chúng ta đi ra đây cái chỗ xe của toàn là đường nó sẽ tới đó cắt qua đó đó toàn review như thế này thì cái nhà à, yên tâm nha ai có đất trên dọc cái tuyến đường à, ngoài khu nghiệp nha tại trong khu nghiệp người ta không có đất có bán đâu ngoài khu nghiệp á mà sát bên khu nghiệp á mà trên tuyến đường này á quá ngon quá ngon quá hấp dẫn luôn đây chúng ta nhìn rõ ràng xíu nữa này đó ngay vị trí này nè nhà thấy không ạ à? đó quá đẹp luôn rồi chúng ta tiếp tục lên xe đi tiếp cả nhà Ây xa. tôi chịu khó review thì cả nhà cũng chịu khó xem nha cả nhà bây giờ toàn sẽ ờ, đi Hôm nay Toàn review ờ, được tiếng số 2 và khu nghề Thành Phương này nha. Các nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn nha nhớ like nha cả nhà like và chia sẻ nha đăng ký kênh nha rồi hôm sau toàn sẽ à, review tiếp toàn sẽ review tiếp cho cả nhà cùng xem tại vì quá đẹp quá đẹp quá đẹp trước ta sẽ nhìn phía trước nha cái con đường mà lúc nãy Tùng review đầu video á nó sẽ ra tới đây nè thôi mình sẽ tới đây đây là tới cái chỗ con đường này mình đứng đây mình sẽ review cho cả nhà à, cả nhà thấy không ạ quá đẹp đúng không ạ rồi đó mình đứng đứng ngay vị trí này mình review cho cả nhà này rồi cả nhà thấy không đây là con đường này con đường mà lúc nãy mình review đầu video này đó, bây giờ ở đoạn này là có người đang đang bán đang bán ừ, tọa độ kìa đó, cả nhà thấy không đó, anh đang bán tọa độ này đó, anh đang bán tọa độ này đây là con đường nha con đường công nghiệp thành phương nha cả nhà đó cả nhà thấy không ạ quá đẹp đúng không ạ rồi và mấy bên này này đây, đây là hướng ngược lại này cả nhà thấy không ạ con đường nó sẽ đi đi qua đây này đây đường nó sẽ đi đi qua đây này đó tầng xuống này tổng tổng đứng này tổng review cho cái nhà luôn đứng này luôn review luôn đây đây đây là con đường này đường lúc nãy tổng ờ, review đầu video này cả nhà thấy không đó, rồi hướng đây là hướng lúc nãy tổng đứng đậu xe tổng mới quay thì này rồi con đường nó sẽ chạy ra đây này các nhà thấy không đường nó chạy ra đây này ở đây ờ, đâu bán là công trình đang thi công không còn sự miếng vào tổng đứng chỗ này thôi là được rồi đó, tổng phóng to ra cả nhà thấy này đó, cả nhà thấy không ạ cống đã được làm rồi này cống đã được làm này cả nhà đó, phóng to ra kia này xe đang chạy ngoài kia này đó, ngoài kia là công trình nhà xuống cũng đang làm luôn các nhà thấy không đó, nhà xưởng đang làm của nó luôn á rồi bây giờ này ở đây này ra đây cái chỗ này chúng thấy xe đang làm không làm rất là đông luôn chứ không phải chỗ giống như ờ, khung nghiệp Vinamax là còn có quy trình có lộ trình rồi làm chứ còn còn ở đây là người ta làm một phát luôn làm đầy đủ luôn cả nhà xe rồi chạy tấp nập xe chạy tấp nập ai mà mua đất ở đây là ngon rồi nó sẽ chỉ tấp nập luôn cả nhà thấy không xe đố này xe nào là đổ đất này nào là là, là ban này rồi cống rồi rép lát này kia quá trời quá đất luôn ở đây là con đường này đó, đây con đường này nhìn xe của toàn ra này thôi bây giờ tiếp tục lên xe nha cả nhà tiếp tục lên xe nha tiếp tục lên xe lên xe đi tiếp chứ mình không không có nhiều thời gian nữa để, để đi review nhiều uh, một chỗ được à mà chỗ này cực kỳ đẹp quá đẹp quá đẹp đi Bắt đầu sản chỗ này toàn không có làm nữa, nên, nên là còn không có nếm được giá này kia nó toàn về toàn, toàn, toàn nghiên cứu lại đẹp không cả nhà quá đẹp luôn đúng không chúng ta đi nha đó xe quá trời quá đất luôn này ở chỗ này nè cái nhà thái này mình đứng chỗ này đi đứng cái chỗ cong cong này đi đó các nhà thấy không ạ đó bên đó đang làm luôn á đó. đó phóng to lên đó các nhà thấy không xe đang làm xe đang chạy luôn kìa quá tuyệt vời luôn quá tuyệt vời nha cả nhà quá đẹp cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha nó toàn có động lực toàn quay nhiều hơn nha cả nhà toàn quay toàn cập nhật cho cả nhà cùng xem thôi Đó, quá đẹp luôn toàn sẽ quay thường xuyên cho cả nhà ờ, theo dõi rồi chỗ này là công trình nhà sướng đang làm này đây là cái nhà nhà sướng đang làm này nó đỡ nó đỡ rõ ràng là nhà sướng này kia luôn á thấy cái nhà không có cục thép này kia này nó phóng to lên cái nhà thái này phóng to lên cái nhà mới thái được đó nhà thái không quỳnh tráng chưa đây là nhà sướng rồi đấy cả nhà đó thấy chưa đẹp chưa đó cái nhà thái này đang xây luôn này quá đẹp luôn này đây là nhà sướng rồi đó nha cả nhà nó có bán luôn kìa để tổng phóng to lên đọc có đọc được không phóng to cái bảng đó lên thử có đọc được không nhà xem cái bán này là công trình gì nha không thấy cả nhà không thấy không thấy không thấy không thấy được chung ở đấy là nhà xưởng rồi như vậy thôi là chúng ta có tiền rồi chúng ta làm đất chúng ta có tiền rồi có tiền là khu nghiệp vừa luôn rồi ai có rất là nhiều nhiều nhà đầu tư á đầu tư những vị trí khác mà chưa bao giờ xuống cái này á trời là không có thấy đâu đây còn xuống này tôi review lại chỗ này này đây, review lại chỗ này cho cái nhà thấy này này cái nhà thái này bán này cụm công nghiệp tăng tiếng 1 và tăng tiếng 2 này cả nhà thấy không ạ đó phóng to lên xíu cho cả nhà thấy đó cả nhà thấy không ạ cụm công nghiệp tăng tiếng 1 và tăng tiếng 2 này xã Tăng Tiến huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước ban đầu quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp đây mình chỉ liều xuống cho cả nhà thấy đó đây là mình phóng to ra nha cả nhà thấy nha đây rất đẹp đúng không ạ rồi cái nhà máy hiện tại đang xây dựng kìa Là ờ, nhà máy đang hiện tại đang xây dựng này Không to lần thái luôn cái chỗ này Rồi, chỗ này là kết thúc ờ, khu nghiệp Thành Phương rồi đó thì chúng ta đi ra ngoài kia là ra đường DTV41 ở đây kết thúc video này thì toàn chạy thẳng ra ngoài đó luôn nha cả nhà ở đây cả nhà biết là kết nối giao thông như thế nào cũng như là ngoài đó có những tiện ích nào nha còn ở ngoài này trong này thì người ta đã xây dựng như thế này rồi Đây, Tổng tập lại cái này cho cả nhà rồi bây giờ cái nhà theo trang toàn nha theo trang toàn nha đang ở chỗ này nó đang ở chỗ này rồi mình sẽ đi mình sẽ đi ra ra đường DT 741 rồi bây giờ toàn đi ờ, ra ngoài này toàn ra tới đường DT 741 á để cho cả nhà biết được là kết nối giao thông của khu nghiệp thành phương này ờ, ra ngoài đó như thế nào và chúng ta có những cái nhận định cũng như là cái đầu tư tốt nhất cho mình nha rất đẹp đúng không các nhà khung công nghiệp này đẹp quá và nhanh quá nhanh là khởi công nhanh cực kỳ nhanh luôn không ngờ luôn á cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoài này phía xa xa kia cả nhà thấy không ạ phía xa xa kia đó, đó là trường học nha trường cấp 3 của huyện Đồng Phú nha đấy cái cái cái, cái uh, trường mà chúng ta đang thấy phía trước đấy bên tay trái đó, bên tay trái này này là trường cấp 3 huyện Đồng Phú nhà thắng các bạn rất là đẹp đúng không ạ còn bên tay phải này chúng ta nhìn thấy bên tay phải kia thì đó là ủy ban nhân dân xã Tân Hò nha ở à, mình sẽ đi ở đây là Tân Tiến ủy ban nhân dân xã Tân Tiến đây là trường này cái nhà thông cái nhà thấy kết nối giao thông không rất đẹp đúng không ạ ở đây là trường này trung học phổ thông đồng huyện đồng phú này Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển nha ra chỗ kia một xíu là ra đến đường Đơ Tơ rồi ở đây là mật độ di chuyển của dân cư rất là đông rồi ra đây bên tay phải đây là chúng ta là xã Tân Tiến này chúng là ủy ban nhân dân xã Tân Tiến rồi trừ phía trước đây là trường mầm non này trước này là trường mầm non nha cả nhà cái nhà tháo kết nối giao thông cực kỳ đẹp không hồ bên tay phải này chúng ta đi vào một xíu là là là là là số ba rồi đây trường mầm non đây trường mầm non nó cũng bự chà, chà bá luôn rồi nha bự lắm đó, cái nhà thấy không ạ rất bự rồi chúng ta đi tiếp nha cả nhà ra đời tờ B41 nha rồi ở đây thì khỏi nói rồi ở đây thì kinh doanh buôn bán khá đông rồi khá là nhiều rồi đây là gần đường DT cho nên là mật độ kinh doanh đông lắm rất đông ở đây có cây xanh đồ luôn cả nhà đây cây xanh này chúng ta chạy một xíu một xíu là chúng ta ra DT rồi ai mà lúc mà, mà năm 2020 mà lên đó mới lên à, mua đất ở khu vực này ngon lắm này 2019 đó, chúng ta mua đất ở đây cũng ngon lắm này bây giờ chúng ta thấy được cái sự phát triển rồi chiều trục kia là đèn xanh đèn đỏ các nhà thấy không ạ là đường DT741 nha chỗ này thì người ta cũng lắp uh, lắp đèn xanh đèn đỏ rồi đây ngay đây là đường DT741 nếu chúng ta đi thánh vào ừ, cái đường này và qua bên kia đường bê tông á là chúng ta ra hồ suối dai còn chúng ta vỉa trái à, chúng ta vỉa trái thì cái cô áo áo đỏ này này đang đứng á chúng ta sẽ vừa Bình Dương chúng ta vỉa phải theo cái hướng xe vừa chạy qua á, thì chúng ta sẽ vừa ừ, đồng xoài bây giờ chúng ta quẹo một xíu này chúng ta đang chạy vừa hướng đồng xoài này chúng ta sẽ chạy vừa hướng đồng xoài nha đây toàn nam vừa hướng đồng xoài đây đó và đây là đường DT 741 nha cả nhà con đường này kết nối từ Bình Dương à, lên à, Bình Phước và một trong những cái con đường gọi là huyết mạch à, đỡ mà kết nối giao thông đi các tỉnh à, từ Bình Dương đến Bình Phước và lên Tây Nguyên và các thứ à, đi vừa hướng Bình Dương thì chúng ta vừa Sài Gòn rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn ạ à nếu tôi có động lực toàn sẽ quay nhiều video hơn cho cả nhà nha hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à.